đây là cái mặt bếp đây nó hơi hơi xấu thôi chứ còn bên trong nó rất là đẹp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 nguồn 3V này vào ổ điện mà cái đèn đỏ này nó sáng lên á thì chứng tỏ ở cái đầu chờ này ra nè nó sẽ có điện ở hộp pin này thì các bạn không cần phải sử dụng pin nữa nhưng mà tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin đại này để các bạn sử dụng khi cúp điện thì các bạn có thể sử dụng song song cùng lúc hai thứ giữa ờ, pin và cái cục nguồn bao v này không ảnh hưởng gì các bạn cứ về cắm trực tiếp như vậy là sử dụng thôi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 bếp bên trái đã khóa ga sau cái chế độ nước cạn nồi công tắc thì đang ở vị trí là mở nè nướng thì các bạn cũng nên đổ một lớp nước vào cái mâm hướng này để dầu mỡ mà có rơi xuống thì ta cũng dễ vệ sinh và hơi nước bốc lên sẽ làm mềm được cái thực phẩm ta nướng nó không có bị khô đây bếp bên phải tôi cũng đã khóa ga. thì khi bếp nó thực hiện xong một cái nhiệm vụ của nó thì nó cũng sẽ báo một cái tiếng bếp lên để cảnh báo